chưa có biết có những giấc mơ mà khi thức giấc vẫn không thể quên là giấc mơ một ngày em đến bên thì thầm rằng em chỉ yêu mình anh người có biết có những giấc mơ mà khi thức giấc bỗng hoen bờ mi là giấc mơ một ngày em bước đi chẳng hề nhìn lại anh phía sau thật đau người có biết có những đắng cay mà dù thời gian trôi qua đã lâu cũng chẳng thể nào xóa tan đi và về lại trong những giấc mơ người có buổi chiều nào cuối thu có em kia khi thức giấc bỗng hoen bờ mi là giấc mơ một ngày em bước đi chẳng hề nhìn lại anh phía sau thật đau người có biết có những đắng cay mà dù thời gian trôi qua đã lâu cũng chẳng thể nào xóa tan đi và về lại trong những giấc mơ người có biết có những giấc mơ mà thật lòng anh chẳng hề muốn thương giấc là một buổi chiều nào cuối thu có em kề bên người có biết có những giấc mơ mà dù thời gian trôi qua đã lâu buổi chiều nào cuối thu